Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua mà không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả biết bài của đối thủ là bao nhiêu Để không làm mất thời gian em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả thì rất hợp lý. Với châm phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi bài, các anh chỉ cần đeo kính áp tròng này vào trong mắt. Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng một năm nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ rất là chắc chắn nắp hộp được mạ vàng nhìn rất là sang trọng khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày nhìn rất là đẹp mắt Bên trong của hộp kính bao gồm một cặp kính áp tròng. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra phải có đầy đủ hai cái mắt kính này, các anh mới nhận hàng giúp em. Và một lọ nước để rửa mắt kính, để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước. Và một cái hộp để đựng kính, để khi các anh đi chơi xa, các anh không tiện mang theo cái hộp to này, thì các anh có thể bỏ kính vào trong này để mang theo. Nó rất là nhỏ, bỏ vào túi thì rất là tiện. Và một cái kẹp để giúp các anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn. Nó rất là mềm, vậy nên khi các anh gắp kính thì kính nó sẽ không bị rách. Khi mua kính, các anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2K. Bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ, bài rồng xanh, bài xanh 2K loại mới, bài xanh hoa cúc. Thì bây giờ em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem. Thì khi đeo kính vào, các anh sẽ là các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như vậy và đây là bộ bài của bọn em nhìn không khác gì bộ bài ngoài quán đúng không ạ thì bây giờ em sẽ bóc bài để test thử cho các anh áp này áp tép này Đó. tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu các anh nhé bảy tép này ca cơ này cơ thì sẽ có hai cái dấu gạch thẳng ở hai góc này 6 cơ Đó. át cơ năm cơ năm rô rồi rô thì à, nó sẽ không có một ký hiệu gì các anh nhé át này 9 tép này quy này. quy bích à bích thì sẽ có hai cái dấu ở hai góc nữa bốn này chín này chín tép à chín bích này ca tép này gì này gì biết này thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng là cái kính thì nó màu tím vậy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì khi các anh đeo kính vào trong mắt cái kính nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy màu kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh các anh có thắc mắc hay là cần thông tin gì thì để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn từ A đến Z cho các anh địa chỉ bên em có hai cơ sở ở Hà Nội và ở Sài Gòn các anh mua hàng có thể đến tại cơ sở hoặc là đặt mua ở nhà khi nhận hàng các anh kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em